và nếu như bạn đang tìm cái phương pháp làm như thế nào để thêm cái messenger lên trên website của mình làm thế nào để thêm cái fanpage messenger để có thể tương tác với khách hàng của bạn chăm sóc khách hàng của bạn ngay trực tiếp ở trên website thông qua Facebook thì video này dành cho bạn và chào mừng bạn đến YouTube channel của mình mình là Nghĩa Maker chuyên đào tạo về marketing online Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp rất là cơ bản và chi tiết chỉ gồm 3 bước để các bạn có thể thêm được Messenger lên và nó rất nhanh. Các bạn chỉ cần chú ý làm theo từng bước của mình. Và trong những video của mình thường chia sẻ khá là nhanh. Nếu như bạn thấy nó nhanh thì bạn có thể để tốc độ xem video nó chậm hơn một chút để chúng ta phải làm cho nó dễ dàng hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào luôn. Thì nhân tiện hôm nay thì mình cũng đã thích một cái website bán khóa học cho khách hàng của mình là trung tâm mỹ thuật thiếu nhi Tokit. Thì cái trung tâm này ờ, ở Hồ Chí Minh. Các bạn nào quan tâm về học mỹ thuật thì có thể liên hệ cô Thanh Trúc là người đang đào tạo và giảng dạy chính của trung tâm này hoặc là nếu như các bạn biết ai đang cần phải làm một website bán hàng về bán khóa học thì hãy liên hệ với mình nhé mình là Game Maker cái thông tin liên hệ của mình đều có ở dưới phần mô tả nhá và đương nhiên các bạn giới thiệu cho mình mình sẽ chia sẻ hoa hồng cho các bạn 10 cho đến 30 phần trăm rất là hời nha đầu tiên thì bước số 1 các bạn sẽ cần phải chuẩn bị một cái fanpage của chúng ta cái fanpage mà các bạn dự định các bạn sẽ tương tác với khách hàng hay là ví dụ như ở đây là các bạn sẽ tương tác với học viên của mình ví dụ đây là một website đào tạo này thì bước đầu tiên chúng ta truy cập vào cái fanpage này sau đó các bạn vào cho tôi cái phần cài đặt này phần cài đặt này các bạn phần cài đặt này sau khi phần cài đặt các bạn vào vào xong các bạn ấn vào phần nhắn tin cho tôi bước một rất dễ thôi các bạn cứ làm từ bước vào phần nhắn tin sau khi vào phần nhắn tin xong thì chúng ta sẽ làm sao ạ à? chúng ta sẽ sang cái bước số 2 bước số 2 rất dễ đơn giản đó chính là chúng ta sẽ lấy mã code để mình chèn cái messenger vào trên website của mình nha chú ý này các bạn sẽ vào phần tin nhắn sau đó kéo xuống dưới sẽ có một cái phần nó tên là thêm messenger vào trang web thì các bạn ấn vào chữ bắt đầu cho tôi bắt đầu Đấy, ấn vào chữ bắt đầu nha các bạn sẽ đợi một chút nó sẽ sang cái chỗ mà để chúng ta lấy mã nha đây thì ngay lập tức bên này nó sẽ cho các bạn ví dụ luôn đây các bạn có thể nhìn ở góc màn hình nó cho các bạn ví dụ luôn đấy đây này đấy. ví dụ là chúng ta sẽ nhìn như này các bạn xem trước trên máy tính hoặc xem trước trên thiết bị di động đấy để chúng ta xem nó sẽ hiển thị như nào nhá rồi và sau khi chúng ta xem mẫu xong bây giờ chúng ta sẽ làm các bước như sau các bạn sẽ chọn vào chữ thiết lập này đây tôi sẽ phóng to một chút cho anh chị em nhìn rõ nhá đấy chúng ta sẽ vào chữ thiết lập này thiết lập sau đó chọn ngôn ngữ ok ngôn ngữ ở đây nó sẵn tiếng Việt rồi còn nếu nó chưa có thì chúng ta sẽ chọn đúng không ạ chọn tiếng Việt sau đó lưu và tiếp tục này bước 2 là các bạn cần phải thêm website vào nhá thêm website của chúng ta vào đây website đây là website của khách hàng của tôi đó rồi mình đã thêm miền này rồi mình không cần thêm nữa cái này bỏ qua nhá rồi lưu và tiếp tục rồi sau khi mình đã lưu và tiếp tục mình sẽ có một đoạn mã thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào mình sẽ sao chép đoạn mã này và mình dán vào phần header hoặc phần body của website thì cái này có thể là nhiều bạn nếu không chuyên về ngôn ngữ website các bạn không chuyên phải là người thiết kế hay người lập trình thì các bạn có thể sẽ không biết cái phần header hay phần body của website nó ở đâu nhưng nếu bạn là người thiết kế web thì tôi tin chắc là bạn biết và hiện tại tôi đang dùng website này của khách hàng là website WordPress thì tôi sẽ vào và tôi sử dụng một cái plugin nó gọi là một cách công cụ để tôi làm cho các bạn xem thì đây tôi đã vào sẵn cái chỗ mà tải plugin rồi được chưa vào chỗ cài mới plugin này Đấy, cài mới tôi sẽ bóng to cho anh chị nhìn cho rõ cài mới plugin này và chúng ta sẽ vào chỗ cài mới và tìm một cái plugin nó tên là header and footer script được chưa các bạn gõ cái từ này vào và nó sẽ ra cái giao diện như này thì việc các bạn là cài cái, cái plugin này cho tôi đấy cài cái plugin này nha anh em cài cái plugin này và ấn vào cài đặt này đấy rất dễ rất đơn giản đây là bước số 2 của chúng à đây là bước số 3 của chúng ta sau khi có cốt rồi chúng ta sẽ cài vào và chúng ta sẽ chọn vào kích hoạt kích hoạt nhá các bạn sẽ đợi một chút để cho nó kích hoạt thêm plugin mới của cho bạn rồi sau khi kích hoạt xong thì các bạn sẽ nhìn thấy nó ở phần cài đặt đây này phần cài đặt đây này và chúng ta ấn vào đấy header and footer ok và bây giờ mình sẽ chèn cái mã mà mình vừa vừa lấy được ở bên này ở bước số 2 mình sẽ sao chép mã và mình paste vào đây dán vào đây như vậy là xong thì các bạn chỉ cần cho vào đấy và xong các bạn cho phần trên hoặc dưới đều được nhá sau đó chúng ta lưu lại được chưa lưu lại rồi sang đây bước tiếp theo nào bước tiếp theo nào ok chúng ta hoàn tất là chúng ta đã dán mã xong nhá chúng ta chọn xong này và sau khi chọn xong rồi ở đây ấy, đúng không chúng ta dán mã xong rồi chúng ta xong ở bên Facebook rồi thì chúng ta sẽ chọn vào nút đăng được chưa ạ thì đây là chính thức là bây giờ mình mới bắt đầu là kích hoạt cái cái gọi là cái cái, cái plugin và cái khung chat này được chưa thì bây giờ chúng ta ra xem ra ngoài website này xem nó hiển thị như nào nhá chúng ta sẽ xem nó hiển thị như nào phía bên ngoài website các bạn nhá thông thường nếu như bạn lần đầu tải thì cái website nó có thể hiển thị sẽ lâu đây ngay lập tức đã hiển thị rồi khá nhanh đúng không tôi sẽ về giao diện bình thường ok và như các bạn thấy là chúng ta đã làm thành công đúng không ạ rất đơn giản rất dễ như ở một vài cái việc uh, ngoài ra các bạn cũng có thể chỉnh màu và chỉnh một số cái chữ ở trên cái chỗ này nhé ví dụ như ở đây là các bạn nhìn này đây có một cái chỗ nó là à tiếng Anh đúng không ạ đấy hay là ví dụ những cái thông tin này ví dụ tiếp tục với khách này cái à, vai trò khách này cũng như là người ta nhắn tin cho mình mà không cần phải là truy cập Facebook người ta vẫn có thể nhắn được thì bây giờ mình muốn làm sao là bắt buộc họ phải truy cập Facebook thì mới nhắn tin được cho mình đấy thì làm như nào thì bây giờ đến cái cái số 4 số 5 của chúng ta đó là chúng ta sẽ chỉnh sửa đấy cái phần số 4 chúng ta sẽ chỉnh sửa cái phần chatbot này đấy sẽ tùy ý của mình màu sắc các thứ thì các bạn quay trở lại cái chỗ lúc nãy chúng ta đang cài đặt nhá được chưa thì các bạn nhìn ở đây này có chỗ là tùy chỉnh plugin chat đấy được chưa hoặc là chỗ là gì các bạn có thể điều chỉnh cái lời chào của bạn được chưa cái lời chào của bạn khi người ta nhắn vào đây đấy lời chào khi người ta nhắn vào cái messenger của mình đấy thì tôi sẽ ra đây ví dụ cho các bạn thôi nhé ví dụ giả sử tôi là tiếp tục này tôi muốn nhắn tin với cái tôi không tôi vai trò khách luôn đi để nhắn cho nhanh ví dụ cho anh chị luôn đấy đúng không ạ đây thì mình muốn đổi cái câu chào này đúng không ạ thì đây các bạn tương tự bên này các bạn nhìn nhé đấy thì mình đổi làm sao để cho nó phù hợp với cái website của mình nha thì ví dụ bây giờ website này của khách hàng của tôi là đang đào tạo về học vẽ cho thiếu nhi thì đương nhiên cái khách hàng cũng không phải là thiếu nhi học đâu mà là gì ạ là chủ yếu là học ờ, phụ huynh họ sẽ đăng nhập vào cho thiếu nhi đấy thì mình sẽ ghi như nào để cho phù hợp đấy, với đối tượng khách hàng truy cập website của mình thì ví dụ ở đây là uh, ờ, uh, ờ, Tokip chẳng hạn Tokip xin chào các em đấy các em đang cần giúp gì hãy để lại lời nhắn ở đây nhé đúng không ạ như thế là ok đúng không ạ đấy ngoài ra các bạn có thể thêm những câu hỏi vào đây đấy những câu hỏi như thế nào ví dụ như ở đây là một cái trung tâm về bán khoa học chẳng hạn bán khoa học vẽ thì mình có thể thêm câu hỏi là à, hiện tại có khóa học cho trẻ à, có khóa học ví dụ như tên khóa học của trung tâm này để tôi vào xem nào Đấy, màu sắc cơ bản chẳng hạn hiện tại có hóa học màu sắc cơ bản không cô giáo à, không đấy ví dụ thế đấy câu trả lời câu trả lời không được để trống phải chọn ví dụ như là câu trả lời có chẳng hạn đấy đây là câu trả lời à, nó mang tính chất sự tự động các bạn nhé Đấy. bạn có thể liên hệ hotline đấy ví dụ demo hotline để đăng ký nhé đấy đúng không ạ đây các bạn muốn thêm bao nhiêu câu hỏi được thì đây là phần đầu tiên tùy chỉnh về phần nội dung tin nhắn nha rồi ok chưa và tùy chỉnh cái thông điệp chào mừng đấy nha các bạn nha cái phần tiếp theo này tinh chỉnh cái phần parking chat thể hiện bên ngoài này Đấy, ok chưa đây cái chữ mà how we can help you đây này cái chữ bên ngoài mà chúng ta nhìn được cái này à, để tôi kết thúc cái cuộc chat này đi kết thúc đoạn chat đấy thì nhìn đây này mình sẽ chỉnh cái chữ này đi các bạn nhé đây thì các bạn vào cái phần tùy chỉnh plugin chat này chọn vào cái dấu này đấy, chọn vào cái dấu bút đấy và đó là à đây rồi xin chào bạn cần giúp gì hay là ví dụ như học cho chẳng hạn các em cần giúp gì nhắn vào đây cho cô giáo nhé đấy bởi vì cô cô này là cô dạy vẽ hay là mình là cô giáo trúc nhé đấy, cô giáo này tên là trúc hay sao vậy mà tôi cũng nhớ rõ hình như là thành trúc à, <laughs> ok đấy rồi xong bây giờ mình muốn tùy chỉnh thêm cả màu của plugin này nữa à màu của cái chat này nữa bây giờ mình không muốn nó màu xanh nữa mình muốn nó một màu khác cơ đấy, ví dụ một màu khác nó phù hợp với màu website của mình đấy thì mình chọn vào màu tùy chỉnh này chọn vào các bạn tích vào màu tùy chỉnh này sau đó các bạn chọn màu nhá đấy, ví dụ mình chọn màu vàng này đấy, đúng nó phù hợp với màu website mình cũng màu vàng vàng nhiều đúng không ạ được chưa rồi đấy ngoài ra các bạn có thể tùy chỉnh nó hiện bên trái hay bên phải nhá ví dụ hiện tại đang để bên phải này mình có thể cho bên trái này đấy bên trái màn hình hoặc bên phải màn hình tùy các bạn nhé đấy ok chưa rồi và sau khi mình chỉnh xong thì vẫn phải nhớ là phải ấn vào cái nút đăng để lưu cái thông tin lại ấn vào nút đăng được chưa thì bây giờ mình sẽ quay ra website này để mình reset lại reset lại để xem nó như thế nào nhé các bạn nhé tôi với các bạn để xem nó như thế nào nhé rồi các bạn thấy chưa đấy bây giờ mình phóng to cho các bạn xem được chưa đấy chỉnh hết các thứ nhìn nó rất đẹp rất lung linh luôn đây mình vào phần chat xem chỉnh vừa đã như nào nhá đấy trong phần chat này đây các bạn nhìn chưa đấy đấy các bạn có thể ấn thử vào này ra câu trả lời tự động của mình luôn đấy hiện tại có khoa học sắc màu cơ bản không đấy thấy chưa nó trả lời tự động luôn hay không các bạn quá hay luôn đúng không chỉnh làm sao phù hợp và cái điều này cũng sẽ giúp cho bạn tăng được cái sale ở trên cái website của mình đấy ok chưa năm năm qua thì mình cũng đã thiết kế rất nhiều website rồi cái việc uh, tương tác với khách hàng là một việc rất quan trọng cho nên bạn nào đang muốn tăng doanh số trên website các bạn nào đang muốn thiết kế web bán hàng hay web bán khoa học thì hãy liên hệ với mình nha mình là game maker chuyên đào tạo về marketing online thông tin liên hệ của mình ở phía bên dưới và nếu như bạn thấy video này hay hãy đăng ký kênh của mình subscribe và ấn nút chuông thông báo bất cứ khi nào có video mới nhất hay nhất để cập nhật về marketing online mình sẽ chia sẻ với bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác